biết năm nay uh, uh, mùa đông của thụy sĩ rất là dài cho đến uh, sáng hôm qua mà uh, chỗ chúng tôi trên núi vẫn còn tuyết rơi và uh, uh, uh, uh, uh, tuy chỗ tôi ở thì cũng hơi hẻo lắm nhưng mà khi mà mỗi ngày mình đi bộ mình đi bộ ra làng ấy, thì mình thấy những cái miếng đất của người ta đó, người ta chuẩn bị để mà, mà trồng trọt đó lúc đó, mỗi năm đó là vào mùa này là là nó trồng được mớ nó đã vào xuân rồi nhưng mà năm nay mùa đông kéo dài sáng hôm qua trời còn đổ tuyết mà tại sao tôi lại bắt đầu bài giảng bằng cái chuyện rất là vô duyên như vậy là bởi vì sáng nay khi đi bộ từ nhìn mấy miếng đất mà nó, nó của người ta mà bây giờ nó trong cái tình trạng mà lạnh quá nó, nó lên nổi ra quả lên nổi thì nó chợt nghĩ đến một cái đề tài thì mà tôi cho là cần thiết cho cái buổi giảng trưa nay thì tôi tính nói chỉ đa phần có nghĩa là hầu hết nhưng mà tôi sửa lại là coi như là tất cả uh, người Phật tử Việt Nam chúng ta uh, nếu sở ý thì uh, dễ dàng mắc vào cái tình trạng sau đây đó là uh, tôi dựa vào trong cái bộ Bukkalapanyati tức là bộ A Tỳ Đàm thứ tư uh, mà tôi trình bày cái đề tài hôm nay đó là có những người đó là chỉ có thích trồng nhưng mà không có thích uh, dọn cỏ rồi có những người dọn cỏ nhưng mà không có thích trồng à, rồi có những người vừa trồng rồi vừa dọn cỏ rồi có những người cả hai chuyện không làm chuyện được hết thì cái hạng thứ tư là quá tệ hạng thứ ba là quá tốt mà cũng có nghĩa là quá hiếm rất hiếm bây giờ mình nói hai cái hạng đầu tiên đó là vừa có dọn cỏ mà không có trồng hoặc là trồng mà không dọn cỏ tôi nói rất là nhiều lần mình có lòng cầu đạo giải thoát mình có chán sợ sinh tử thì mình mới thiết tha thiết tha thiết tha và thấm thiết, ừ, có thấm thiết mới có thiết tha có thấm thiết được cái gánh nặng sinh tử ừ, ngay trong từng phút hiện hữu của mình ừ, ngay trong từng cái kilo xương thịt của mình đó. mình có thấm thiết cái đó mình mới thiết tha dạ, tu học ừ, trong thời gian ờ, có mấy tháng trở lại đây thôi mấy tháng khoảng chừng ờ, đầu năm tới bây giờ thôi chưa được nửa năm khoảng tầm 3 tháng trở lại đây 3 tháng thì ờ, tôi có biết ờ, rất là nhiều người ờ, quen biết cũng có hoặc là người quen của người quen cũng có có nghĩa là trong số đó có số tôi biết có số tôi không biết à, thình lình họ phát hiện ra là họ bị rất bị đủ thứ vấn đề rất là nhiều vấn đề về sức khỏe và trong đó có những người bị uh, ung thư à, rồi nghi ngờ ung thư rồi có những người là ờ, bị bác sĩ đề nghị ờ, thăm khám chuyên sâu à, có nghĩa là họ nghi ngờ những cái chuyện quan trọng đó ừ, và những cái điều đó nó, nó có tác động lớn đối với chúng tôi là bởi vì ờ, các vị biết mà ở xứ lạnh đấy và mùa đông là cái thời điểm mà người ta rất là dễ sống bi quan tiêu cực trời xấu âm u lạnh lẽo rồi người với người của ít có qua lại giao thiệp nhiều lắm là qua phone thôi qua phone qua tin nhắn qua email được thôi rồi lạnh lẽo qua nó cũng ngại thăm thú không cho nên là trong cái không khí như vậy đó là ờ, một người mà không có một cái đời sống nội tâm mà không có một đời sống tinh thần mà cho nó ngon lành đấy thì khổ lắm cái khổ nhân đôi nhân ba nhân năm nhân mười cho nên ờ, đạo Phật không phải là bi quan tuy nhiên đạo phật đề nghị mình một cái nhìn phải nói là ờ, sát sao kích khao ờ, sát sườn với cái thực tại thực tế thực tiễn đời sống ừ. phải có nhìn ra sự thật á, thì mình mới có cái ờ, định hướng cho cái quãng đường trước mặt còn không bây giờ mình cứ cắm đầu uh, lạc quan uh, yêu mê uh, yêu mê đời sống tới lúc mà nó bị sọc mình chịu không nổi thì tôi muốn nói cái gì cái hạn thứ nhất là ờ, ừ, ừ, cũng cũng biết ờ, Phật pháp cũng có cầu đạo giải thoát nhưng mà ừ, họ chỉ có ờ, thích gieo trồng chứ họ không thích dọn cỏ là xong thích còn đang yêu đời mà đang yêu đời ai rủ đi hành hương ai rủ đi làm phước ai rủ đi phục vụ từ thiện ai rủ tham dự khóa thiền Ờ, ờ, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, hãy rồi, dân y vu vu lan ờ, rồi đọc tháng giêng đọc tháng tư gọi là cứ lễ này xong là trông chờ lễ tới ừ, lễ tới lễ nào cũng ráng có mặt làm phước bỏ tiền ra bỏ công sức bỏ thời gian là thật là nhiều ừ. thì cái người đó được gọi là cái người thích gieo trồng nhưng mà nó họ bị thiếu một cái chuyện thứ hai rất là quan trọng đó là, là quên dọn cỏ ừ, nên dọn cỏ có nghĩa là bớ họ không có lưu tâm đến cái chuyện là bản thân mình cái gì nó đang rất là nhiều ờ, cái bất thiện nào nó đang tồn tại rất là nhiều ở trong mình ví dụ như là mình không có ngờ rằng là cái tánh ganh tị của mình nó dễ sợ như vậy mình không ngờ mình là người bụng xỉn mình không ngờ mình là cái người là nhỏ mọn chi ly mình không ngờ là mình là người nóng tính như vậy mình là người không ngờ mình là cái người gọi là dễ rung động như vậy à, dễ sao động như vậy không? mình không để ý không để ý ừ, không để ý mà mình trang bị cho thiệt nhiều ờ, cái này cái kia nhưng mà mình quên rằng là trang bị cái cần thiết nhưng mà mình quên bỏ ra cái không cần thiết tôi nói nhiều lần rất có thể là làm phiền lòng không ít người nhưng mà cũng phải nói thiệt là không ít người ừ, tu hành mà tôi được biết họ cũng theo như trong kinh Đức Phật ngày dạy đó là có nhiều hạng người sống viễn ly mà viễn ly nó có ba Ờ, đó là cái viễn ly thân viễn ly mà tâm không viễn ly rồi tâm viễn ly mà thân không viễn ly đó cũng biết bài kinh đó cho hay không ừ. thì cái cái th tâm viễn ly là là sao có nghĩa là cái tâm rời xa ừ, rời xa à, cái niềm đam mê trong ngũ trần ấy, đó là tâm viễn ly ừ. còn cái thân viễn ly là hình thức à, y áo rồi trú xứ à, sinh hoạt có vẻ là lẻ loi độc cư một mình thì đó mới được gọi là thân viễn ly thôi Dạ. thì ngài dạy rằng có nhiều lý do để người ta sống viễn ly dạ, thứ nhất là người ta nghĩ rằng là đó là cái môi trường tốt để mà phát triển nội tâm dạ. nhưng cũng có người họ sống viễn ly sống độc cư chỉ vì họ nghĩ rằng ờ, tu phải như vậy khi một mình rồi họ biết phải làm sao ờ, tôi nói là dễ làm phiền là vậy này ờ, là có nhiều người gửi cho tôi mấy cái clip và giới thiệu ờ, những cái vị ờ, tăng ni ừ, ở trong nước ấy, lên trên núi ờ, Bà Đen rồi lên núi Dinh và Rịa Thị Vải gì đó Cất Am cũng có rồi có vị ở hang cũng có nhưng mà cái điều mà làm tôi chạnh lòng nhất là tôi tự hỏi là họ đã có trang bị kiến thức giáo lý cần thiết hay chưa thứ hai nội mình nhìn cái cách mà họ bài biện cái bằng Phật rồi bài biện chỗ ở có người thì bông hoa đầy hết giống như là cái chỗ hưởng thụ còn có người thì để bày hay rác đến tùm lum rồi mấy cái bịch ni lông mấy cái túi mấy cái đải y áo treo lum xùm lum xùm họ cho đó là, là độc cư là tu là viễn ly và sâu xa hơn nữa ngon lành sang trọng hơn nữa là có những người trong hình thức là bần tăng khổ sải này bần tăng khổ sải Ờ, người ăn chay tịnh à, chay lạc ờ, sống đời chay tịnh kiên khen cái gì cũng thiếu thốn y áo thì rách nát chỗ ở thì tồi tàn sập sệ rồi có trồng luống rau vậy đó có, có miếng rẫy nhỏ nhỏ rồi mỗi ngày vậy đó mờ đất là lên lên nương lên rẫy cuốc đất trồng khoai rồi rau trái củ quả rồi, về cái ngày hai thầy kinh hai thầy kinh xong rồi nhào ra rẫy tiếp Ờ, rồi lâu ngày vậy đó ờ, cái cũng tự cho mình là người tu à, tự cho mình người tu mà trong khi cái đầu họ suốt ngày phật cũng có bao nhiêu hết toàn là rẫy ruộng nương rẫy bái rồi thì trồng trọt rau trái củ quả rồi nhiều lắm ngày đó, hai thời kinh mà trong hai thời kinh đó, đó mình xét cái nội dung mới khiếp tức là trừ cái cái cái, cái những cái thần chú mà mình không có hiểu ra gì vi ca thì ca lan ra thì ca lan đế gì đó mình trừ cái đó ra đó thì cái phần còn lại nó còn sám hối tội lỗi nhiều đời hồi hướng ờ, ân đức phụ mẫu rồi niệm hồng danh chư Phật Bồ Tát nói chung là nhìn thì xóm lắm nhưng mà ngồi ngắm lại hai buổi công phu mà nội dung tu học không có gì nội dung giáo lý không có gì thì ngoài hai cái buổi không có gì đó đó thì toàn bộ còn lại là, là ruộng nương rẫy bái và suốt đời cứ yên tâm cho rằng mình tu kẹt cái chỗ đó yên tâm cho rằng mình tu rồi một cái ngày đẹp trời mùa thu lá bay mùa hè lá rụng rồi đó có một thí chủ đại gia như tình cờ ghé ngang à, trong lúc họ lạc đường hoặc là họ đi xin miếng nước à, thấy họ phát tâm họ cúng dường cho rồi xây cất lên à, từ một cái sơn am đó. một cái sơn am trong núi vậy đó nó hình thành ra một cái kiển chùa rồi cái mình trở thành ra một vị trụ trì nào mình không hay rồi bắt đầu là nó có tiếng có tâm rồi cứ bắt đầu bà con lui tới là bái sám cúng dường rồi từ từ nó thành ra là một cái ngôi phạm vũ trang nghiêm rồi bắt đầu có đệ tử tìm tới xin thụ giáo mà cho mình biết có cái gì để mình truyền vấn đề là không có gì để truyền cũng tiếp tục con đường cũ có nghĩa là cũng bắt nó lao dịch chấp tác cũng làm quần quật quần quật rồi mình lăn đùng ra mình chết để mình giao cái chùa cho nó và nó tiếp tục cái cái chuyện mà giữ cái chùa đó mà ngày xưa mình khá hơn nó chỗ là mình bắt đầu bằng hai bàn tay trắng với một miếng rẫy cực khổ trăm bề tụi nó bây giờ nó bắt đầu bằng một cái kiển chùa ngon lành ở đông núi và các vị thử tưởng tượng nếu mà Phật giáo cứ theo cái đường hướng mà đi thì 100 năm nữa 200 năm nữa 300 năm 700 năm nữa nó đi về đâu à, cho nên hãy nhớ kỹ cái đó có là mình chịu cực chịu khổ ờ, sống ở trong một cái bối cảnh viễn ly độc cư theo tôi đó mới là chỉ mới dọn đất thôi chỉ chưa có trồng gì trơn mới có dọn đất thôi Đấy mà dọn đất xong đó nó phải làm có hai chuyện đó là chuyện gọi là làm cỏ chăm sóc ờ, cái cần gieo trồng và phải cảnh giác với cỏ dại gai góc ừ, cái hai chuyện đó mình chịu làm mình chỉ ra đi tậu miếng đất thôi chỉ mới có dọn đất chứ không có chú ý đến rác rưởi cỏ rác hay là trồng trọt cái gì mình cũng phải mang quan tâm không? trong bài giảng sáng nay tôi đặc biệt tôi lưu tâm đến chuyện đó ờ, có nhiều người là cư sĩ cũng ừ, trang bị một cái phòng thờ thiệt là sang tôi lên facebook tôi thấy mà ai có cái phòng thờ cũng đem khoe hết trơn mà mà nó, tôi coi đó tôi không có một chút quan nghĩ nào hết bởi vì tôi tự hỏi tôi là họ có học giáo lý hay không tôi, tôi luôn luôn hỏi cái câu đầu tiên họ có học giáo lý hay không bởi vì anh không học giáo lý thì anh biết cái gì mà anh tu này anh học giáo lý rồi nay thì thầy này mai thầy kia nghe ông thầy nào mà có phán một hai câu gửi cái là nhào theo ừ mà giáo lý căn bản thì không chịu học à, và cái, cái cái cái đó là cái nãy tôi nói là dọn đất đó mới dọn đất đó, mà dọn chưa có xong nữa mà dọn đất xong cái hai việc phải làm đó là là, là, là nhổ cỏ và gieo trồng thì nhổ cỏ để tức là biết quan tâm cái gì cần bỏ cần bỏ chẳng hạn như người tu ít nhất mỗi năm á là mình nhìn lại cái kiến thức giáo lý mình có khác hơn hay không mỗi năm mình nhìn lại cái thói hư tật xấu của mình nó có giảm đi hay không coi chừng đi chùa mấy chục năm mà cái thói xấu y như cũ có nhiều người có những cái thói xấu mấy chục năm bỏ không được chỉ có già đi chứ không có trưởng thành nha mấy chục năm mà không bỏ được cái tật nổ cứ gặp là khoe la lùng như vậy gặp là khoe ờ, khoe bản thân khoe vợ khoe chồng khoe con trai khoe con gái khoe cháu nội khoe cháu ngoại khoe sự sản khoe công đức ờ, bố thí ờ, hộ trì tam bảo mấy chục năm trời bây giờ tôi, tôi có biết cũng chắc cũng cả chục mạng là mấy chục năm trong đầu chỉ còn một chữ nổ thôi chữ nổ thôi ừ, mà không, họ chưa bao giờ mà nhìn lại bản thân họ để họ bỏ bớt cái chữ đó mà tôi lấy làm lạ một chỗ nữa là có một cái chuyện rất là sơ đẳng tại sao không hiểu không có cái gì mà nó bậy bạ mà nó ngu xuẩn cho bằng mà đi khoe vì sao vì thứ nhất cái chuyện sơ đẳng á, là không có ai khoái nghe mình khoe hết á một lọ không có tim họ không tin cái điều mình khoe hai là họ ganh tị họ ghét nếu mà họ tin đó, họ ghét và cái thứ ba nữa là gặp nhau có biết bao nhiêu chuyện để người ta nghe người ta, ta có rảnh người ta nghe cái chuyện cái cái hay ho của mình mà đôi khi mình phun ra một cái điều mà thứ nhất người ta không có tin hai nữa là nếu người ta có tin người ta chỉ có bực mình người ta chỉ có ghét ha và cái thứ ba là hiếm tôi theo tôi biết không phải hiếm mà là không có thì đúng hơn không có ai mà thích người khoe hết mà mắc cái chứng gì mà cứ khoe cả đời như vậy khoe, chưa biết đạo thì khoe cái danh lợi mà biết đạo rồi được khoe bao nhiêu cái công đức mình làm được khoe mà khoe mà nổ xuống mùa thu lạ lắm đây thì một cái tật đó rồi không đấy rồi rồi tị hiềm có à, tật tị hiềm rồi có những tật xấu mà cả đời bỏ không được à, thì uh, chẳng hạn như tật gian dối tật lừa đảo đó tật cả đời bỏ không được Ờ, nói tu hành vậy chứ còn cũng thích gạt người ta à, ờ, cái đó là cả đời bỏ được cái đó thì cho tôi tránh không có nói rõ tôi chỉ nói nhẹ nhẹ thôi ví dụ như bây giờ là, là tại sao mà mình phải phải phải, phải nặc danh à, internet tại sao mình có facebook mình phải nặc danh rồi mình phải uh, gọi là mượn tên à, mà mắc cái chứng gì mà béo gì mới đi làm cái gì như vậy mà bao nhiêu năm trời cái gì nó bỏ không được à, cái mượn tên người này mượn tên kia rồi mở một cái account trong đó rồi lên rồi viết rồi, rồi đi cầu danh rất thích được lưu ý rất thích được chú ý mà mình quên rằng trên đời nó có biết bao nhiêu người họ có cả trăm cái họ khoe mà không thèm họ trốn đời như trốn hủi không? còn mình mình cứ tranh thủ kiếm cái lúc chút chút để lên đó mà khoe mẹ cắt cái đời, đời này đoạn cắt kia đoạn rồi post lên ăn cái gì chiên cái gì nướng cái gì cũng ráng post lên rồi mua được cái gì mới cũng post lên đủ thứ chuyện mà những cái đó giờ thấy à, mà vẫn ờ, bắt đầu cũng năm mô bút thay giá rồi chụp hình rồi ghi trích đoạn Phật pháp xong rồi ở dưới cũng xa thú rồi xin hồi hướng cho người này người kia tôi không đi lục nhưng mà mở ra là thấy thấy mình thấy mình nổi da gà đó ừ. thì cái đó người là người không có làm cỏ thì lâu lâu cũng có thể họ cũng có làm phước rồi thì cái mỗi lần mà họ đi chùa mỗi lần họ bố thí mỗi lần họ cúng dường thì tôi cho là mỗi lần có gieo có gieo trồng có gieo đậu có trồng rau trồng ớt trồng cà có có trồng nhưng mà cái nhà cỏ thì họ không chịu nhổ à, không chịu nhổ cỏ không chịu bớt cỏ à, như hồi nãy tôi nói đó tu núi tu am đó thì đáng quý lắm nhưng mà cái đó mới dọn đất thôi chứ chưa có nhổ cỏ à, mà cũng chưa có dây chưa hẳn là có gieo trồng cái gì nữa mới dọn đất rồi có người có dọn đất nhưng mà ừ, có dọn đất có gieo trồng nhưng mà không có chịu nhổ cỏ này, cũng không được này à, dọn đất đây là gì gồm có bốn thứ bốn cái, cái, cái thao tác phải làm trong cái chuyện dọn đất pháp tài lữ địa pháp là gì trong trường hợp này chữ pháp nó có nghĩa là mình phải lận lưng một hai cái đề mục mà mình tự xét là nó thích hợp với mình ví dụ như đề mục mục ờ, niệm phật đề mục bất tịnh thể trượt sự chết Đấy không? đề mục từ tâm đề mục hơi thở là mình phải coi cái đề mục là tích hợp mình phải coi nó là cái vốn riêng cứ rảnh mà ngồi ở trên tàu xe hoặc là ngồi ở, ừ, rừng ở vườn ở nhà bất cứ nơi nào rảnh là mình phải chạy vào trong đó mình trú trong đó mình trốn trong đó trong cái đề mục đó là pháp nghĩa là mình phải có một cái một hai cái pháp môn mà nó thích hợp này một hai một, một hai cái pháp môn lặn lưng để có chuyện gì là mình có xài liền à, chứ còn có chừng đi chùa mấy chục năm mà ai hỏi gì chứ có ngồi thiền không ờ, mà một là mình trả lời là không còn hai nữa là hỏi ngồi thiền mình, mình nói có ngồi thiền hỏi niệm gì đó thì cũng, ừ, theo sư này là dạy niệm phật sư kia niệm hơi thở không được phải có một cái đề mục tích hợp với mình tự mình xét mà ở đâu xét được phải cầu giáo lý mới xét được còn không phải để đến nhờ thầy bà không nhưng mà phải có một hai cái lận lưng chứ không thể nào không có à, phải có đề mục nào nó một hai là một mạnh trong người mình tất nhiên là một niệm phật là một hơi thở là một tử thi là một bất tịnh là một từ tâm là một niệm sự chết phải có đó gọi là pháp ừ, pháp còn tài ở đây là gì pháp tài lưỡi địa cái tài ở đây có nghĩa là cái điều kiện vật chất à, có nghĩa là giàu nghèo chứ nữa mình cũng phải chuẩn bị có một ngày mà mình buông hết mà mình về thiền viện hoặc là mình cắt một cái am đằng sau vườn của mình hoặc là mình tạo một miếng nào đó ở Đà Lạt Nha Trang Long Hải Vũng Tàu và Rịa gì đó để mình về để mình tu mình phải có mà chuẩn bị một cái điều kiện tối thiểu ví dụ như bây giờ người ta giàu thì mình mình có bàn bây giờ nếu mình ở trên mình phải có cái chỗ nào đó mà mình có thể đi bác sĩ được à, mình có thể cần gạo muối rồi đó ờ, mình dầu ăn rồi đó mình có thể tự xây sở được phải chuẩn bị trước ừ, chứ không thể nào cứ ngồi mà làm thơ ngồi đó mà dệt mộng rồi tới cái lúc mà tuổi già nó ập tới là không có đường rút nha cái, tài đây nghĩa là điều kiện vật chất để mà tu phải có phải có chuẩn bị chuẩn bị một cái đường rút còn tối thiểu trong nhà mình nó mình phải có cái phòng mình là để mỗi ngày à, mình có thể mình rút vào trong ừ. đó tài tài là điều kiện vật chất gồm có chỗ ở và điều kiện sinh hoạt còn lữ ở đây là thầy bạn lữ nghĩa là bạn nhưng mà ở đây phải hiểu hiểu có chữ thầy nữa bởi vì theo kinh đó, chú giải đó thì cha mẹ mình đó, trong một cái phương diện nào đó cũng là bạn thầy của mình là người dạy cho mình nhưng mà cũng là bạn trong một cái ý nghĩa trong một phương diện gọi là gần gũi rồi, như vậy thì cha mẹ thầy bạn đều là bạn mình hết thì ở đây cái cái cái người mà, dọn đất là người phải chuẩn bị pháp để cái chuẩn bị cái đề mục thích hợp không? rồi tài là chuẩn bị cái điều kiện à, vật chất để mà mình à, tu học tốt lữ là mình phải có thầy bạn thích hợp chứ không phải bạ đâu sáp vô nha bạ đâu sáp vô nay ngày này mai ngày kia không có chủ kiến không có lập trường là không có được này tài ờ, lữ lữ là là thầy bạn đó là thầy bạn kết hợp rồi địa địa là cái trú xứ phải có bốn cái này thì người mà có thành, thành tựu được bốn cái này có đủ bốn cái này đó, mới gọi là mới gọi dọn đất mới có dọn đất à, thì mình tự xét coi tại sao mà mình ờ, tu học trong tiến bộ thì mình coi kỹ mình mình dọn đất là đúng mức chưa chọn đất có đúng mức chưa pháp tài lữ địa bốn cái này mình có đủ chưa à, bởi pháp môn tu hành không có chuẩn bị thầy bạn mình không có chuẩn bị à, điều kiện sinh hoạt sinh sinh sống mình không có chuẩn bị và cái trú xứ về chỗ ở để mà mình à, náo thân tu hành cũng mình cũng chưa chuẩn bị như vậy không được mà nếu mà chỉ có bốn cái này không mà mình không có làm gì ngoài ra thì mới có là dọn đất thôi với cái dòng đất và ở Việt Nam theo tôi biết với cái tình hình về tình trạng kinh tế xã hội hiện giờ ở Việt Nam thì rất là nhiều rất là nhiều tăng ni Phật tử có đủ bốn cái này có đủ mà ba hai ừ, trong bốn cái này thì có nghĩa là bây giờ có nhiều người là theo tôi biết ở trong nước ấy, là họ có tới mấy chỗ để mà cất am thậm chí cất chùa nữa ờ, vừa đất vừa tiền đủ để họ có một chỗ lui tới tu học nhưng bản thân họ chưa bao giờ họ nghĩ đến chuyện gọi là dừng chân lại xếp bằng để mà tĩnh tu thì chưa ừ. mà nếu mà họ biết được cái này họ mới khiếp này họ biết cái này họ mới khiếp cái tuổi vàng cái kia là tuổi vàng đó cái tuổi vàng để tu đó, thì nó đang từng bước uh, lìa bỏ chúng ta cái quỹ thời gian của chúng ta nó càng lúc nó càng hẹp dần và trong cái quỹ thời gian đó nó có một góc nhỏ được gọi là tuổi vàng à, còn phần còn lại đó là tuổi bạc rồi tuổi đồng tuổi chì à, và cuối cùng là tuổi đất đất là có những giá trị gì hết à, mà tuổi vàng là tuổi sao tuổi vàng tức là là sức khỏe còn tốt trí óc còn minh mẫn tuổi vàng là cái tuổi mà mình còn đi bộ giỏi thiền hành thiền tọa ok à, ghi nhớ học hiểu thoải mái như ý gọi là tuổi vàng à, tuổi vàng sẽ bởi vì nếu mình cứ đợi tuổi già hoặc là đợi khi nào bệnh mới tu thì lúc đó là một bởi lúc tuổi vàng không còn nữa mà không còn tuổi vàng ít ra nó còn được có tuổi bạc có nghĩa là ví dụ như mình cũng không còn khỏe như xưa nhưng ít ra mình cũng có thể ngồi được chút ít đi kinh hành được chút ít à, mình cũng còn có thể sống gọi là, là, là độc cư một cách gọi là tương đối thoải mái đó là tuổi bạc nhưng mà nó nó tuột xuống từ từ tùy tôi đâu nói rõ ừ, là tuổi nào bởi vì tùy cơ thể có người tuổi vàng của họ nó kéo dài tới 60 có người tuổi vàng họ là 50 là hết rồi từ 50 tới 60 đó là qua tới tuổi bạc rồi rồi từ từ 60 lên tới 70 là tới nó tuổi đồng mà từ sau 70 có thể là ra tuổi trì à, tuổi trì tuổi thiết à, tuổi đó không xài được nữa ừ. mà tuổi vàng của mình thì không có nhiều bởi vì cái tuổi vàng của mình nếu mà nói theo trung kinh là từ lúc mình trưởng thành khoảng 18 20 đó, đó là trở đi gọi là tuổi vàng cái tuổi đó là ở ngoài đời đó là chịu trách nhiệm trước pháp luật được bắt đầu cái tuổi đó là cái tuổi mà mình đặt chân vào đại học bởi vì năm 18 là lấy tú tài như vậy thì từ 18 trở đi là tuổi vàng không? nói theo trong giáo dục thì đó là tuổi bắt đầu vào đại học sau 18 còn nói theo pháp luật thì cũng sau 18 là chịu trách nhiệm pháp luật nói theo trong đạo là sau 18 tức là phải là 20 mới thọ đại giới tỳ kheo à, thọ đại giới tỳ kheo được như vậy cái cái cái chuẩn ngon lành nhất của tuổi vàng đó là từ 18 20 trở đi và nó kéo dài cho đến 40 hoặc 50 tỷ người nó kéo dài tới đó thôi à, đó gọi là giai đoạn tuổi vàng mà nó xui cho chúng ta một chỗ là 99,9 phần trăm chúng ta nó là cái giai đoạn tuổi vàng là mình chỉ tập trung cho học hành cho sự nghiệp à, tới lúc mà giai đoạn tuổi vàng nó qua đi rồi đó là lúc mà còn tới tuổi bạc rồi thì nó chỉ còn có 10 năm thôi 10 năm tuổi bạc tôi đang nói người thọ đó nha còn có người đó là 40 bắt đầu nó đổ bệnh rồi 50 nó đã đổ bệnh rồi thì lúc đó là nó từ bạc nó không có đi qua ờ, từ vàng nó không qua bạc mà quà vàng nó thẳng xuống thẳng tới chì luôn tới chì tới thiết luôn nha nó đi thẳng luôn chứ cái cái chứ nó không có phải ai cũng từ vàng rồi xuống bạc rồi xuống đồng rồi xuống chì xuống thiết không có không phải ai cũng vậy có người đó sống thọ về thể xác lẫn tinh thần đều ok ổn định thì nó mới có tuổi vàng tuổi bạc tuổi đồng còn người mà gọi là cái cơ địa yếu kém cái túc duyên nó không có được ờ, gọi là cái, cái tốt à, cái cái cái cái ờ, cái cái gọi là cái cái tiên thiên hậu thiên không được tốt nữa. À, thì coi như nó là, là là từ từ cái giai đoạn tuổi vàng rất ngắn và sau đó từ cái rất ngắn đó nó chuyển thẳng qua bên cái tuổi trị luôn đúng không cho nên trong bài giải này tôi đặc biệt tôi nói đến cái vấn đề dọn đất là vậy dọn đây có nghĩa là mình phải tranh thủ trong thời gian của tuổi vàng đó à, mình làm được cái gì thì mình làm và 99 phần trăm phật tử mà tôi được biết thì họ không có biết cái chuyện mà tôi nói nãy giờ không biết họ cứ mong mà miệng là nó phật tử nhưng mà 99 phần trăm người mà tôi biết 99 phần trăm là họ tận dụng thời gian mà gọi là ngon lành tuổi vàng đó, à, để mà xây dựng gia đình à, mái ấm hạnh phúc xây dựng sự nghiệp Ờ, sản nghiệp vật chất à, ờ, 99% phật tử mà tôi biết là thì như vậy hết rồi trong thời gian đó nếu mà có biết đạo sớm một chút thì họ sẽ dành ít nhiều thời gian trong năm ờ, để mà đi chùa để làm phước nhưng mà 99 phần trăm tử đều không có nhu cầu tu tập tuệ quán tôi nói một cái gì một cái tỷ lệ mà nghe nó rất đáng buồn nhưng đó là sự thật 99 phần trăm Phật tử Việt Nam kể cả Nam Tông Bắc Tông và khất sĩ 99% không có có cái nhu cầu tu tập tuệ quán vì sao vì 99% không thật sự chán sợ sanh tử 99% đó chỉ là đến với Phật trong ba cái trường hợp thôi một là gặp chuyện đau buồn không biết về đâu hai phú quý sinh lễ nghĩa khi có tiền rồi thì mới nghĩ đến chùa mà nghĩ đến thỉnh thỉnh thoảng ghé một chút làm đại thí chủ có tên trong sổ vàng vậy thôi à, rồi thứ ba là do cái điều kiện thuận lợi ngẫu nhiên nào đó bạn rủ à, ba má bà ngoại bà nội kêu đi thì đi hoặc một lúc nào đó đi vãng cảnh rồi thấy chùa thanh tịnh rồi phát cái đạo tâm rồi trở thành phật tử à, trong thứ ba là tệ nhất nhưng mà lại cũng là nhiều nhất ừ, biết chùa do một cái cơ duyên hạnh ngộ ngẫu nhiên tình cờ nào đó còn còn một phần ba trong đó nó là biết biết đạo là do Ờ, ừ, kiểu như là ừ, ừ, phú quý sinh lễ nghĩa đó có tiền là tự nhiên rồi cũng muốn đi chùa miễu rồi làm đại gia thí chủ rồi cũng sẵn khoe mẻ có nhiều người họ còn đi chùa để quảng cáo thương hiệu nữa à, rồi cái hạn đầu tiên là đi chùa là do sóc do sóc cho trong nhà có tang ở trong nhà có chuyện gì buồn không biết đi đâu rồi chạy về chùa đó thì đó là ba trường hợp đi chùa chứ có trường hợp thứ tư thì chỉ có chiếm một phần trăm thôi có nghĩa là do thấm thía chán sợ sẩm tử một lúc nào đó thao thức với những dấu hội lớn trong đầu tôi là ai ở đâu tôi tới rồi tôi sẽ đi về đâu và bây giờ tôi nên làm gì thì cái người nào mà có có được bốn cái dấu hỏi này thì tôi mới gọi là phật tử thứ thiệt còn không nó gọi là thứ thiệt là nghĩa là phật tử từ trong tủy phật tử ra đó phật tử trong tủy còn đa phần là phật tỷ tử chỉ dừng lại ở da và, và, và, và, và, và thịt mà có nhiều người còn tệ hơn da nữa phật tử gào phật tử gào nghĩa là <laughs> da khô tức là nó phớt phớt phớt phớt vậy thôi mà gào thì mình tắm rồi nó trôi à gào gào với da khô tắm rồi nó trôi tắm rồi nó trôi phật tử đó là phật tử gào à, rồi còn phật tế phật tử thứ hai là phật tử da có nghĩa là bắt đầu coi Phật pháp là một phần cơ thể rồi đó rồi sâu hơn nữa là phần tử thịt còn cái phần tử phần tử máu phần tử trong tủy trong máu trong xương thì tôi nghĩ chỉ có một phần trăm đấy cho nên là nhiều lắm là chỉ biết dừng lại ở cái, cái, cái giai đoạn dọn đất dọn đất là cũng có cái áo tràng áo lam rồi cũng có pháp danh rồi cũng có cái lễ quy y ai hỏi thì cũng ờ, có thể kể tên bổn sư tôi quy y với hòa thượng đó hòa thượng đó ở chùa đó ờ, sự nghiệp tiếng tâm của sư phụ tôi là như vậy như vậy tới đó là hết còn bản thân mình thì ở à, đây là cái chùa này chùa này là tôi thường đi nè à, rồi năm nay tôi thí chủ chùa này chùa kia tới, tới tới mức đó thật chứ không có đi xa hơn nhưng mà ngoài những cái chuyện mà khoe mẽ nó ra mình không còn cái gì nữa để gọi là phật tử hết cho nên tôi nói hoài là phần tử Việt Nam trong mắt tôi thì chỉ có một phần trăm là phật tử tứ thiệt thôi à, một phần trăm mà dĩ nhiên là nhờ chín chín phần trăm còn lại nó mới nuôi dưỡng à, cái nó nuôi dưỡng cái cái gọi là cái mạng mạch à, giáo pháp à, cho cái một phần trăm còn lại tu hành ví dụ như mình hỗ trợ cho 100 tăng ni à, thì trong đó có bao nhiêu vị là, là, là thứ thiệt à, bao nhiêu vị là thứ dởm nó quan trọng mà ít ra quý vị hỗ trợ như vậy thì những vị thứ thiệt đó, họ cũng được à, hưởng sái <clears throat> hưởng sái họ được ké họ được ké mà thật ra chính họ đó nó đúng là cái cốt lõi là cái tinh hoa của đạo đó ừ, chính họ đó ừ, nhưng mà mình cũng có màng mình thì mình giờ mình sống toàn là gạo không mà mình gạo với da khô thôi cái đạo mình là đạo gạo đạo da khô chứ còn đạo tinh túy bây giờ mình còn nữa nha cho nên trong bài giảng này tôi đặc biệt tôi nói nó một chuyện đó là uh, các vị nhớ trong tiếng Việt Nam mình ờ, nó có cái chữ tâm địa tức là cái đất tâm cái đất lòng của mình đó, không ừ. tâm địa thì mỗi người đều có một cái tâm địa có một cái cõi đất tâm để mình sống ở đời thì cái cõi đất đó tùy vào cái căn cơ cái túc duyên tu hành của mình mà mình dành cho nó bao nhiêu cái sự bận tâm đấy mình có nghĩ đến chuyện dọn đất hay không mà dọn xong dọn cái nghĩa là cho nó có uh, một cái bãi ổn định xong đó một cái không gian ổn định xong rồi đó. cho nên mình có chăm chú đến mình có chú ý đến cái chuyện làm cỏ thường xuyên hay không có chú ý đến chuyện gieo trồng cái thật sự cần thiết hay không đó lại là chuyện khác à, nhưng mà chuyện đầu tiên là mình toàn là dọn đất thôi khá lắm đó là mới dọn đất thì nãy tôi nói rồi dọn đất là mình cạo đầu đắp y hoặc là làm trụ trì có cái chùa hoặc là làm phật tử có được cái pháp danh đọc được một uh, mớ kinh Bali để nó đặng lễ lạc là, lên gào rống gầm thét cho nó, nó, nó sang đó, chỉ tới đó thôi chứ còn không có đi xa hơn nữa thì cái, cái trường hợp đó tôi gọi là mới dọn đất còn cái chuyện tiếp theo dọn xong rồi để cho cái miếng đất đó, đó là cỏ dại nó mọc đầy lên đó là chuyện khác dọn xong rồi để đó rồi không có gieo trồng cái gì đó là chuyện khác và hồi nãy tôi có nói là trong cái bộ book bút lớp nhớ tí là bộ thứ tư của tạng Atidam ấy cái Phật này có dạy ấy, là có bốn cái thứ bốn có bốn trường hợp là chuột có bốn bốn con chuột ở trên đời này trên cái mặt đất thì có bốn thứ chuột một có lượng chuột nó đầu hang mà nó bỏ nó đào nó bỏ nó đi rồi, rồi, rồi, rồi cái loại chuột thứ hai đó là nó ở hang của người ta mà nó không có thể đào hang mới Loại chuột thứ ba là nó thích ở hang và nó có đào hang nó đào được cái hang để cho nó ở và thứ tư là không sống hang mà cũng không có đào hang Biết Phật này giải trong trong cái bộ A Di Đà thứ tư ấy, thì, thì nói rằng bốn cái loại chuột này nó tượng trưng cho bốn thứ người trên đời này cái thứ nhất là à, có được những cái điều kiện ừ, tu học nhưng mà không có tu học à, điều kiện đây là về về về về, về, về kiến thức ha, về kiến thức giáo pháp thì chẳng hạn nói chung là điều kiện đó. có điều kiện tu học nhưng mà không có tu học đó là cái hạng này là chuột đào hang mà không ở cái hạng thứ hai là thích ở hang mà không có đào hang mà ở ké hang người ta là có những người giáo lý họ không có học nhưng mà họ đi đến ừ, thiền viện họ đi nghe pháp họ tiếp xúc với tăng ni phật tử họ nghe được cái nào họ về họ hành trì cái đó à, thì nghe thì cũng tốt nhưng mà cũng hơi hơi, hơi ngán ngán bởi vì Phật pháp thì bao la thâm sâu ờ, như trời như biển mà mình không có duyên học mình cứ tới mình thọ thọ giáo học này được câu ông kia được câu rồi mình về mình hành trì thì nếu mà đủ duyên chứng thánh thì quá quá tuyệt vời còn nếu không thì mình chỉ là một người gọi là dốt thôi một người phật tử dốt thôi không cũng cũng đáng đáng đáng đáng tiếc à, nhưng mà khá hơn hạng một hạng một là đào hang mà không ở hạng thứ hai ở hang của ta làm sẵn thì chứ mình chịu đào hang mới hạng thứ ba là tuyệt vời nhất là ở hang và biết đào hang để mà ở có nghĩa là có có trang bị điều kiện tu học có đủ điều kiện tu học và có thực sự tu học có ứng dụng cái điều kiện đó vào trong thực tế tu, tu tập đây và hạng thứ tư đều bị tệ quá mình cũng cần nói đó nghĩa là không cái loại chuột mà không ở hang cũng không đào hang có nghĩa là người không có uh, trang bị cái điều kiện tu học và bản thân cũng không thiết tha cái chuyện tu học nha ừ. thì à, mình ngồi mình nghĩ lại đi mình ngồi mình nghĩ lại cái mình là cái loại loại chuột nào ờ, loại chuột nào trong bốn cái đó đào hang không ở ở mà không đào hang vừa đào hang giờ ở hang và thứ tư là không ở hang cũng không đào hang ừ. thì à, tôi đã nói rồi dọn đất không có chưa có đủ đâu còn phải à, biết thêm và bớt trên miếng đất của mình À, biết bớt là sao bớt là thường xuyên ngó có cái gì à, không cần thiết trên miếng đất của mình à, như chúng tôi ở trên núi chúng tôi trên núi rồi đằng sau nhà đằng sau cái ao của chúng tôi nó có rất là nhiều cỏ dại thì trong đó có những thứ mà cần giữ và có những thứ cần bỏ rồi có những thứ cần giữ là một cách cẩn thận và cần bỏ đi một cách cẩn thận rồi có những cái cần bỏ đi mà không cần phải cẩn thận có những cái cần giữ lại mà cũng không cần cẩn thận có như bốn loại như vậy chẳng hạn như sau am chúng tôi nó có một cái, cái thứ cỏ dại mà Việt Nam kêu là cây bồ công anh đó. bên đây nó kêu cây đăng là lý ông cái cây này đó thì ờ, cái lá của nó bên Việt Nam nó lúc chút lúc chút nên tôi không có biết đúng không rằng bên Việt Nam họ làm gì cái đó chỉ bên đây đó cái bộ công anh bên đây nè nó hiền lắm cái lá này không có gai không có gì hết nó hiền lắm nó mềm nó mát lắm mà mình bứng lên mình lấy cái lá hoặc lấy cái củ nó càng tốt mình phơi khô làm trà uống hoặc là có người họ lấy làm salad họ trộn giấm họ ăn còn không họ đi nấu canh nó hơi đắng đắng nhẫn nhẫn còn cái mà chúng tôi thích nhất đó là phơi khô làm trà uống rất là thơm nó tốt cho gan mà cái này là nó là thứ cần giữ nhưng mà không cần cẩn thận là bởi vì ừ, nó nó nó nó Ừ, không có gì để mình bận tâm hết à, thì à, thấy người ta cắt cỏ người ta cái xén nó thì mình cũng tiếc à, nhưng mà nếu người ta không xén thì để nằm nó cũng không hại gì mình nhưng nó có cái loại thứ hai nó, nó đây nó có một cái thứ gọi là rau ngứa ừ, thứ rau ngứa thứ rau ngứa nó ngứa kinh khủng lắm ở đây Việt Nam mình mà ai mà bị sâu nái sâu nái mà nó bắn nó ngứa mà nó nhức thì biết tôi muốn nói cái gì nha chị nam nó mấy người bị sâu nái bắn dân miền miền nông thôn mới biết chứ dân phố chắc biết đâu à, dân nông thôn bị sâu nái nó bắn nó bắn nghĩa là nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó nó vẫy cái ngựa đó là bắn cái lông vô người mình vô trong cái tay chân nó vừa ngứa vừa nhức thì cái rau ngứa là nó y chang như vậy cái lá nó, nó có cạnh cạnh cạnh giống như răng cưa đó mà nó ngứa kinh khủng lắm hồi nãy tôi mới bị nè hai ta hiện giờ nó còn mà nó độc đáo một cái điểm đó là các vị mà đi cắt cỏ đó các vị trong rơm này nè mà nếu mà cắt cỏ dùm tôi nó hỏi tôi xưa cái này xin có bỏ hay không thì tôi cũng khó nói lắm bởi vì nó xấu quá cả nó có cái lá nó có, có, có răng cưa không mà cái long long trên đó là lứa thấu trời thôi nhưng mà nó có một cái dự tính rất đặc biệt là nó tốt cho thận ai mà bị suy thận yếu thận thì tuyệt vời không mà thứ hai nữa đó là nó mà khoan đến gì chịu chuyện chữa bệnh nó mà nấu canh ăn nó thì coi như là cái buồn ngót là, là phải đứng hàng thứ hai nó mà nó nhận số 2 là không ai dám nhận số 1 nó ngon lắm nó thơm nó ngon nó ngọt dữ lắm có một điều là khi hái nó đó là mình phải đeo găng rồi vào rửa nó phải đeo găng rồi mình phải ngâm muối đó để cho nó rụng cái lòng đó thì mà nó đặc biệt lắm quý vị nó ngứa kinh khủng như vậy đó nhưng mà khi mình rửa sơ qua một nước xong là nước sôi bỏ thả vào đó thì nó không còn một dấu vết gì của cái gọi là ngứa hết không có có nghĩa là bây giờ tôi múc cho các vị một chén đó là các vị ăn ngon lành nhưng các vị không hề biết rằng nó là cái thứ rau mà hồi nãy là quý vị gọi là nhảy dựng quý vị mà lọt vô luôn cái bãi bãi cái bãi cỏ ngứa này rồi là coi như không có đường ra nó có thể nó phát triển lên tới gọi là ba bốn tấc ba cũng tắt mà nó giống như vô lọt như bãi biển là ra không được bởi vì nó ngứa kinh khủng lắm càng dùng dãy càng ngứa ừ. nhưng mà nó hay ở một chỗ là nó chữa bệnh ăn rất ngon và chữa được cái bệnh thận rất tốt mạnh lắm dược tính rất cao à, thậm chí người ta còn người châu âu còn lấy nó là còn làm làm thuốc nữa làm thuốc thuốc bào chế là thuốc viên cho mình uống nữa à, thuốc viên thuốc nước ừ. cho nên à, rồi nó có cái loại là chỉ có gai không thôi và không có làm được gì không ăn được không làm thuốc được thì nó y như vậy đó khi mà mình dọn đất của trong tâm mình có những thứ đó là mình phải giữ lại có những thứ mình phải bỏ đi và có những thứ mình phải giữ lại một cách cẩn thận giống như rau ngứa đó. cắt thì tiếc nhưng mà giữ lại phải cẩn thận mình đi đứng phải gồm ngó bởi vì nó ngứa kinh khủng lắm ờ. thì ở trong ờ, trong trung bộ kinh có cái bài kinh kinh ờ, ví dụ con rắn à, bản bản in cũ kêu là kinh xà dụ bản kinh mới kêu là kinh ví dụ con rắn cái tên Pali là Alaygadu và Masutta Alaygada là con, con rắn Upama là ví dụ Alaygadu là có nghĩa là, là ừ, kinh ví dụ con rắn thì trong đó Đức Phật ngày dạy thế này ừ, có ba cái hạng người ừ, mà tìm đến học hỏi Phật pháp cái hạng thứ nhất là học Phật pháp theo kiểu của con rắn cái kiểu người bắt rắn có nghĩa là học Phật pháp cách nguy hiểm học Phật pháp và biến Phật pháp trở thành ra một cái công cụ phiền não họ biến cái kiến thức là thành cái công cụ phiền não đấy ờ, học pháp để mà hiểu lầm học pháp để ngộ nhận học pháp để mà gọi là tà ký đấy, học pháp để lấy nó làm công cụ khoe mẽ cầu danh trục lợi thì đó gọi là cái hạng người học Phật pháp để kiểu người bắt rắn à, nghĩa là đùa dẫn với cái chết đùa dẫn với cái nguy hiểm cái hạng thứ hai là học Phật pháp à, để mà cầu giải thoát à, lấy Phật pháp làm phương tiện qua sông đấy cái hạng thứ ba là học Phật pháp với cái, cái, cái tinh thần của người giữ kho có nghĩa là nghĩa là thấy Phật pháp Phật pháp hay học để tích lũy tích lũy cho riêng mình không phải vì mục đích ừ, tà vại bậy bạ nào hết học để tích lũy kiến thức để đó được gọi là học cái học pháp theo cái cách của người giữ kho học để, tích chứa tích lũy cất chứa vậy thôi ừ. thì uh, mình dọn đất mình phải biết ờ, nhổ cỏ và phải biết gieo trồng thì trong đó có những thứ mình phải cẩn thận như đó à, bởi vì uh, ờ, ví dụ như mình thấy như giữ giới là tốt nhưng mà giữ rồi thiền định là tốt à, học giáo lý là tốt à, bố thí là tốt à, cái gì hay công đức là tốt nhưng mà nó có trường hợp là có những người họ bố thí họ làm công đức nói chung để trang nghiêm tâm mỗi lần làm một công đức là bào bào mòn à, bất thiện bào mòn cái phiền não cứ một cái thiện có mặt thì nó bỏ đi một cái bất thiện ra nó bỏ ra một cái bất thiện thì đó gọi là tu tốt nhưng có những người nghĩa là họ tu tập họ lấy đó làm cái phương tiện mà trong kinh gọi là để tự tán hủy tha có nghĩa là tu học chỉ để mục đích là khen mình chê người à, tức là là, là là làm được cái gì hay là thấy thiên hạ không ai bằng mình thấy mình ở trên đầu thiên hạ à, thì cái đó cũng không được nha Ờ, mình gieo trồng ờ, là chuyện tốt nhưng mà mình phải cẩn thận coi mình trồng cái gì ờ, và cái tâm thế của mình nó ra sao với cái thứ mà mình vừa gieo trồng đó. nhớ cẩn thận cái đó tôi nhắc lại lần nữa công đức nào cũng hay cũng tốt nhưng mà thực hiện công đức với cái tâm mà cầu quả sanh tử cầu quả cầu cái quả hữu lậu là không nên phải hướng đến cái quả giải thoát thứ hai làm công đức nào cũng là tốt nhưng không nên lấy đó làm phương tiện làm cái lý do Ừ, để mà khen mình chê người nhá ừ. thì ở đây như tôi nói nãy đó cái thứ rau ngứa đằng sau am của tôi đó thì, thì nó cũng hay đó à, nó có nó có trong đất của rau ngứa cũng hay đó. nhưng mà cẩn thận biết nếu mà biết thì nó có lợi cho mình lắm còn mà không biết thì chỉ có hại thôi nha hại nhiều hơn lợi lợi bất cập hại ừ. thì à, hồi nãy tôi nói nó bốn thứ chuột đó bốn bốn loại chuột đó. đào hang mà không ở ở mà không đào hang đó thì 99% ừ, phật tử mình thì mình coi mình tu cái loại nào mình có đủ thứ hết mình trang bị rất là nhiều cái điều kiện tu học nhưng cuối cùng mình không có làm cái gì cho mình hết à, không dọn đất hoặc là có dọn đất nhưng mà chỉ thích trồng mà không thích uh, làm cỏ có người thích làm cỏ mà không thích trồng thích làm cỏ là sao thích giữ giới thích thiền định nhưng mà không quan tâm đến những công đức khác à, giữ giới thiền định chỉ mới là làm cỏ thôi Ờ, mình có thể gọi nhiều người trong room không đồng ý sẽ cãi ông ổng ờ, nói rằng thiền cũng có phước vậy sư thiền đúng tôi mới có chê nhưng mà cái nội dung của thiền ờ, là gì là tĩnh tâm là trang nghiêm tâm là trao dồi tâm là được huấn luyện tâm là điều tiết tâm còn bao nhiêu công đức khác nữa quý vị còn có bố thí còn có cung kính còn có nghe pháp còn có phục vụ nữa quý vị còn có học hỏi giáo lý nữa quý vị nó nhiều lắm chứ phải không phải cứ ăn là cứ ngồi hết vô thở ra tôi vô thở ra là đủ đâu quý vị nha trong bài giảng hôm qua ừ, trong lớp intensive ờ, tôi có kể là một câu chuyện phong thần ấy là vua personally có một người con gái à, là công chúa Sumana ừ. thì Sumana này có hai nghĩa một là nghĩa là thiện tâm hay là hảo ý mà nó có nghĩa nữa là hoa lại hoa nhài jasmine không? sumana nó có hai nghĩa này, nó là tên của hội loài hoa nhài mà nó cũng có nghĩa là thiện tâm hay là hảo ý hay là thiện chí à. thì cái cô nàng này nè cổ là con gái tức, tức là công chúa của vua Pasenali cổ có nhiều anh trai lắm là những hoàng tử mà trong số những người anh trai của cổ có một ông ông đặc biệt lắm ông là hoàng tử nhưng mà ông đạo tâm thuần chuyên thuần cố lắm ông là một phật tử thuần thành à, thuần chuyên thuần cố thuần thành thì à, ông tuy là hoàng tử nhưng mà do cái tiền duyên à, kiếp xưa cho nên ông có một người bạn rất thân mà xuất thân là người làm công ở trong cung ừ. mà do hai người nhỏ lớn chơi chung nhau cho nên họ quên mất cái thân phận họ xem nhau là bạn là tri kỷ tri âm Đấy. tức là bố của cái anh này là người làm việc trong cung thì ảnh từ bé đã theo cha ra vào trong cung rồi ảnh quen với hoàng tử và hai người cứ kết bạn thân thiết với nhau cho đến lúc trưởng thành và hai người này kiếp xưa từng tu hành ghi gớm lắm tu hành ghi gớm lắm từng là tùy kheo tu hành đức độ thấu trời ừ. cho nên ờ, họ có một cái phước lạ lắm đó là họ có một cái khả năng gọi là cha Tisaranya có nghĩa là khả năng nhớ được tiền kiếp à, thì bữa, bữa có cô công chúa Sumana này cũng tình cờ cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người hai người tức là nghe cuộc nói chuyện giữa ông hoàng tử anh mình với cả ông ông bạn mà mà, mà, mà, mà, mà bình dân kia đó ông bạn thường dân à, thường dân kia đó ông nghe hai người nói chuyện nhau ông, ông hoàng tử mới cái này tuổi mình ai cũng tu hành cầu giải thoát mà ông thì chỉ có lo thiền định giữ giới mà ông không có lo công đức khác cho nên bây giờ ông thấy không cái điều kiện của tụi mình sinh ra nó khác nhau không rồi ông kia ông cũng nhớ tiền kiếp ông mới trả lời thế này ông nói ô giàu nghèo gì cũng là bốn đại nhà to lâu đại hay là chuồng chó thì cũng bốn đại quần là áo lụa hay là cái bao bố tời cái bao bao bao bao cái bao, bao gạo bao, ờ, bao vải bao gạo bằng vải tám này cũng là bốn đại thôi đất nước tự do ờ, quan trọng nhất là cái, cái, cái, cái chứng đạo giải thoát hay không chứ còn ba cái vào nghe nghĩa lý gì có cái lộng tiếp tục bảo lưu cái quan điểm kiếp xưa mà theo trong kinh chú dạy nói là đại phật ca diếp là hai cái người này là đều là hai tỷ kheo ờ, một vị thì cũng tu hành cũng giữ giới nhưng mà rất là hào sản y áo rồi thuốc men thực phẩm mà hệ có dư là hay đi làm phước cho người khác hay quan tâm đến người bệnh lắm vì diễn bạn tu mà khó khăn vì này hay chia sẻ lắm mặc dù bản thân cái chính vẫn là thiền định và giữ giới không nhưng mà hay bận tâm mấy cái chuyện giúp người còn cái cha kia cái vị tỳ kheo thứ hai đó là coi như ăn rồi chỉ có chuyên tâm là thiền định là giữ giới kinh hành cất thực lại khá nhưng mà có một quan điểm hơi cực đoan cho rằng là mình cần giúp ai hết mình cần thứ ai nấy hưởng thứ hai nó tu càng nghèo càng tốt bây giờ mình giúp cho trả giải bớt nghèo vậy là có nghĩa là hại cái đời tu trả không trả nghèo thì cứ để cho trả nghèo trả đói cứ để cho trả đói trả bệnh cứ để cho trả bệnh nằm trên vậy đó mà để cho trả tu chứ bây giờ mình giúp như vậy đó thì nó bậy lắm thứ nhất là phước an ảnh hưởng thứ hai nữa là uh, tu phải nghèo phải khó phải khổ thì mới là tu chứ mình cần mình giúp vậy là mình hại cái cái cái cái, cái đạo hạnh của người ta đạo hạnh ngàn năm ta nó bị tổn giảm đi à, cho nên phước an nấy hưởng à, không có màng chuyện giúp đỡ ai hết thì do cái cái cách nghĩ nó đó bây giờ đời sao sinh ra hai ông có cái chênh lệch đấy thì công chúa Subhana nghe cũng nói chuyện giữa hai người công chúa sốc dữ lắm sốc hai chuyện cái sốc thứ nhất là nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người mà có trí nhớ tiền kiếp cái sốc thứ hai nữa là cũng nghĩ rằng cũng không có nghĩ cũng cũng không có ngờ là cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái hành trình tu tu chứng nó có ảnh hưởng đến cái quả chứng giải thoát ghê gớm như vậy cho nên cô mới vào cô gặp Phật cô mới hỏi ngài cô không có kể là chuyện chuyện của nghe lớp nghe lén mà cổ chỉ hỏi hỏi ngang xương ở bệnh nghề bạch thế tôn có sự khác biệt nào giữa hai người tu hành giải thoát một người cầu cái hai người cầu quả giải thoát như nhau một người có hạnh bố thí và người không hạnh bố thí Đức Phật ngày dạy rằng có chứ có sự khác biệt khi mà mang thân người đó thì cái kẻ mà có phước bố thí á, đời sống thoải mái không có ăn có mặc có ở ờ, trong nắng gió mưa sương thì có nhà để náo thân nhà đẹp nhà tốt còn đói lạnh thì có à, áo cơm như ý bệnh hoạn thì có thuốc men có kẻ hầu người hạ đấy còn cái người mà không có bố thí thì sanh ra không có được như đó đời sống rất khó khăn rồi có hỏi khi về trời thì sao phần nó cũng vậy khi về trời hai cái ông tiên hai ông tiên hai bà tiên mà người bố thí nhiều với người bố thí ít sẽ khác nhau ờ, hào quang rồi cái dung sắc rồi lâu đài rồi khác nhau có những vị không có lâu đài nó phải dở ké người ta rồi cái bà mới hỏi thêm mà thế tôn là cái đi xuất gia thì sao nó cũng vậy đi xuất gia cái vị tỳ kheo có cái phước bố thí đó, thì giàu có tri túc thiểu dục cách mấy nhưng mà người ta cúng dường dồi dào xài cũng hết còn tràn còn dư ra cho người khác nữa dạ, thường xuyên được mời thỉnh yêu cầu uh, nhận uh, thọ nhận uh, lễ phật còn cái vị tỳ kheo mà mà giàu tu hành tinh tấn trong sạch nhưng mà thiếu cái phước bố thí thiếu phước phục vụ thì đời sinh ra đó trí tuệ thiền định giới hạnh nó mới thua ai đó nhưng có điều đời sống vật chất nó, nó cũng chặt hẹp đó hạn chế kim tốn đó. rồi bà hỏi thêm chứ từ khi mà hai vị mà đắc quả thánh giống nhau rồi đó thì cái quả chính đó cái niết bàn của hai vị có, có, có giống nhau và nó đủ rồi Đức Phật dạy đủ rồi tới đây thì đủ tới đây thì hai vị nó giống nhau trong cái quả trứng thì dục nhau nhưng mà ngay trước cái phút giây mà chứng đạo đó, thì cái khó khăn nó vẫn theo đuổi cái thằng cha thiếu phước tới thèm luôn tới thèm của am cỏ luôn Đấy. người ta mà có phước đó, cái am người ta nó có bị dột am người ta nó bằng tường cẩn đá à, chung quanh phật tử tới nó trồng hoa nó làm ao làm hồ làm giếng nước để xài còn mình thiếu phước cái am mình là lấy bao xi măng coi như rồi che giá chằng đập rồi mấy cỏ thì dột lên dột xuống rồi nhà dột cột siêu muốn đi chứng đạo sợ nhiều khó khăn này tức là khi mà là trước cái thèm chứng ngộ đó thì cũng gặp nhiều khó khăn ở đây cũng vậy mình thấy có dọn cỏ đó à, có dọn cỏ nhưng mà không có biết gieo trồng và có gieo gieo không có đủ không thì mai này thì cũng được không thì trong một khu vườn cả hai vườn khu vườn đều có trồng ví ờ, dụ như bây giờ cả hai người tu đạo giải thoát hết thì đều có gieo duyên lành ba la mật giống nhau đúng nhưng mà có vị thì cái ba la mật của họ nó đủ để chứng đạo nó, nó không có dư như chẳng hạn như cái phước cái ba la cái bố thí ba la mật đủ là phải có bố thí nha nhưng có vị chỉ đủ để chứng đạo thôi chứ không có dư ra nó không có dư ra nữa còn có những người như ngày an nan ngày xá lợi phất ngày cây diếp ngày thì à, à, à, Anuruddha chẳng hạn đại nhất thiền nhãn ngoài cái cái chuyện mà đầy đủ ba la mật để chứng chứng thánh cái các vị còn thừa mứa cái phước hữu lậu hưởng hết mà hưởng hết trong kinh nói đó là khi phật niết bàn rồi đó ngày an nan cái y áo người ta tới mình cúng ngày nhiều đến nước mà đủ để mà tặng lại lúc người đắc a la hán rồi đức phật niết bàn được có ba tháng này nghe nan chứng la hán này nghe là a la nghe nan theo luật ngài đâu có giữ y dư không? và vì a la hán đâu có còn cầu công đức nhưng mà do người ta cúng quá nhiều mà, mà ngài phải phân phối cho một trăm ngàn vị tỳ kheo khác một trăm ngàn nha nha à, một trăm ngàn vị tỳ kheo khác tức là cái y áo ngày đang dư đến mức mà đủ để mà phần có nghĩa là ta đem tới ta cúng như ngày 500 bộ một lần 500 một ngàn hai ngàn năm trăm một ngàn hai ngàn mà ngày chia cho đủ 100 ngàn vị tỳ kheo như vậy cái y áo của ngài đủ và là hơn là ngày dịp ngày không có như mình mà đi kêu gọi đó nha chứ nếu mà có kêu gọi đó thì coi như là ngày, ngày chắc ngày đủ y ngày cho hết mấy sư bởi vì lúc Phật Niết Bàn thì tại Ấn Độ có 700.000 vị tỷ kheo lúc Phật Niết Bàn Ấn Độ có 700.000 vị tỷ kheo ừ. mà riêng ngày là ngày là đủ để ngày chia sẻ cho gọi là 100 ngàn à, ý áo đó còn thực phẩm thì khỏi nói có nghĩa là ở đâu có mặt ngài là chư tăng ở đó đương nhiên à, dứt khoát là phải đầy đủ chỉ cần có mặt của ngài thôi phước này lớn như vậy không, lớn lắm cho nên là mình là mình tu là mình phải biết biết nhìn lại cái thói xấu để mà bỏ thì đó gọi là biết dọn cỏ nhưng mà phải biết biết dung bồi các công đức nữa các công đức đó là cái gì đó là à, bố thí à, là còn cái trì giới đó là nhổ cỏ à, mà kiểu bố thí rồi phục vụ rồi cung kính rồi nghe pháp có nghĩa là tu là gì tu là bỏ vô cái gì cần bỏ vô và lấy ra cái gì cần cần bỏ, lấy ra tu là thêm và bớt nha mình bây giờ chỉ có cái tật nói thêm bớt chứ không có cái hạnh thêm bớt mà mình biết thêm cái gì bớt cái gì và trong cái bài giảng ngày trưa hôm qua tôi có nói rằng nó có một cái mối quan hệ rất là chặt chẽ uh, khít khao um, giữa cái bất thiện và cái thiện um, trong đời sống của mỗi chúng sinh uh, cái quan hệ giữa thiện với ác và quan thiện quan hệ giữa ác với thiện uh, quan hệ giữa thiện ác đối với luân hồi và quan hệ thiện ác với sinh tử nha quan hệ giữa thiện với ác là sao có nghĩa là khi cái thiện mình nó nhiều á thì cái ác mình nó teo tóp lại à, khi mình có từ có từ tâm nhiều thì cái sân mình ít đi khi mà mình có cái vô tham có cái lòng hào sản thì cái bụng xỉn ít đi mình có cái lòng tùy hỷ nhiều thì cái tánh ganh tị tị hiểm nhỏ mọn ít đi thì đó là mối quan hệ giữa cái thiện ừ, đối với cái ác còn ngược lại cái quan hệ giữa cái ác với cái thiện là khi nào mà cái ác mà nó nhiều quá cái ác mà nó nhiều quá à, cái ác nhiều quá nó thì nó giống như trong cái khu, khu đất mà cỏ nó nhiều quá thì nó lấn cái thứ mà, mà, mà, mà hoa màu có rồi nó có trường hợp hoa màu nó mạnh quá đó thì nó lấn cái cái cái cỏ rác có ừ. Rồi chẳng hạn như là À, ở miền tây mình nó có những cái khu vườn chôm chôm mà nó, nó được người ta, ta chăm sóc kỹ cái, cái bóng râm của nó nó che kín mặt đất đến mức mà cỏ dại mà nổi bởi vì xương xương với nắng nó không có xuyên qua được cái tàn lá rậm rạp của vườn chôm chôm cho nên có nhiều lần tôi vào những cái vườn chôm chôm ở miền tây lúc tôi ở việt nam chẳng hạn như vườn chôm chôm ở phú phụng cù lao phú phụng ấy nó là thuộc tỉnh bến tre nhưng mà nó giáp ranh với tỉnh long tôi vào ở trong nhà người quen tôi ngồi ở dưới cái, cái góc cái chùm chơm tôi nhìn tôi thích lắm mình đứng thẳng người mình lên thì mình thấy nó, là cái rừng rậm lắm nhưng mình ngồi ba xuống đất mình nhìn mặt đất không có cỏ quý vị bởi vì cái, cái bóng ừ, mát của cái chầm chầm nó che kính mít đấy chứ à, tức là cái thứ trồng đó lúc đó nó mạnh hơn là cái thứ cỏ dại đấy đó là quan hệ hệ của thiện có thể ác đó ừ. nhưng mà cái tâm lành nó nhiều quá thì nó ép cho cái ác nó bị mất đi nó không có cơ hội phát triển nhưng mà ngược lại khi cái ác nó mạnh quá đó thì nó ép cho cái thiện ít đi có những người mà trong cuộc đời mấy chục năm của họ đó, cái cơ hội mà để họ bố thí cơ hội để họ chia sẻ vật chất chia cơ hội để họ cúi đầu biết tôn trọng người khác cơ hội để họ biết lắng nghe cái điều hay lẽ phải cũng có nhiều tôi có gặp cũng một tỷ rưỡi người như vậy cả đời họ chỉ biết có cơm gạo áo tiền ăn sung mặc xương hoặc là biết vật ừ, vật gấu vá vai tần tảo mưa sương vậy chứ nói chung là họ lo cái gì lo nhưng họ không có thời giờ để lo vấn đề tâm linh cả đời không biết thương ai không biết chia sẻ không biết cúi đầu không biết lắng nghe này cả đời bởi vì sao vì ở họ cái bất thiện nó mạnh quá này cái cõi dại họ nó nhiều quá nhưng ngược lại có những người cái thiện họ nó nhiều quá thì cái, cái bất thiện nó cơ hội nó trầu lên chẳng hạn như mình đọc về cuộc đời của ngài sẽ là phất một kiền liên ngày an an ngày cải diếp ngày a nậu đà la ngày ra hầu la ngày cả chiên viên trong những cái kiếp cuối đó trong những cái kiếp cuối như ngày anuruta chẳng hạn trước khi mà ngày đắc đạo cái cuối cùng liên tục 300 đại kiếp 300 đại kiếp liên tục đó là ngày cứ sanh về phạm thiên rồi trở về cõi người được đâu hai ba bữa đắc thiền quay trở về phạm thiên quay trở về phạm thiên xong mà lọt xuống cõi người rồi, rồi, rồi, rồi tồi trở lên phạm thiên mà suốt 300 đại kiếp như vậy à, đó rồi chưa hết cũng ngài Anuruddha để nhất thiện nhãn đó ngoài cái 300 đó ra ngài cứ quẩn quẩn ngài lên trời thì lên đâu lại làm lên làm để thích đấy cứ quẩn quẩn lên làm để thích cứ rảnh là làm để thích có lúc bạn ờ, tu thiện thì về phạm thiên rồi lúc rảnh rảnh là làm để thích mà cứ đế thích phạm thiên phạm thiên đế thích đế thích phạm thiên phạm thiên đế thích mệt nhờ ở hai cái cái cái cái, cái vị trí đó, đó cho nên cái, cái bất thiện mà lắc nhắc của ngài không có ba cái tị hiềm ghen ghét bụng xỉn toan tính tiểu tâm rồi đó là ngài có bởi vì làm đế thích thì mà làm phẩm thiên mà cái lòng đại lượng đó đây hoặc là như ngài Maha Cáo Chay đó cái vị mà đệ nhất luận nghĩa đấy suốt 100 ngàn đại kiếp không biết xa đọa trường hợp này là hợp hiếm tức là cách đây 100 ngàn đại kiếp ngày gặp Đức Phật gọi là Padamutra nghe được thọ ký là đệ nhất lượng nghĩa nghĩa là cái người có khả năng giảng rộng những cái phật ngôn vắn tắt mà ngày mà trong chú giải có ghi rõ là có bốn chục vị thánh gọi là Panya Pakhika có nghĩa là đứng gọi là mạnh về tuệ và bốn chục vị thánh để đại thiên tăng là gọi là Sama Samadhi Pakhika là mạnh về định đấy thì mạnh về định thì như ví dụ như đứng đầu là mạnh về tiêu biểu trong giáo pháp mình á giới định tuệ đúng không thì cái vị mà vị a la hán nào cũng phải giới định tuệ trơn nhưng mà gọi là tiêu biểu được xem là lá cờ lá cờ đầu đàn đó của giới là ngài ngài ca diếp cho nên trong chú giải gọi ngài ca diếp là tatiya sapaka tức là đệ tam tinh văn này ngài, ngài là tiêu biểu cho giới hạ giới ngài upali là đệ nhất trì lực luật khác giới khác luật là chỉ chuyên có tặng luật thôi còn cái tinh thần giới học là phải nói là ngày ngày ca diếp nhớ nha trong râm này nhớ nha cái cái cái, cái đệ nhất truyền lực không không đủ để gọi là tiêu biểu cho giới học mà phải là ngày ca diếp bởi vì ngoài cái cái giới lực cái ngoài cái tinh thần tận lực ra đó thì ngài còn có 13 pháp đầu đà mà ở trong thanh tịnh đạo kể rất rõ 13 pháp đầu đà nó cũng nằm ở trong phần giới ừ. Dạ, cho nên ngày ngày ngày ngày ngày gì đó ta ngày ngày cái giết là được xem là đệ tam tinh văn Dạ, đệ tam tinh văn và cái vai trò người lớn năm ngài là cái nhân vật ờ, duy nhất ngoại trừ ra hai vị thượng thủ sẽ là pháp mục viện liên thì ngài là người duy nhất mà được đức phật xác nhận trước khi niết bàn này các vị theo à, ờ, ngài nói một cách khiêm tốn mà mình phải hiểu thôi dạ, ta có sơ thiền ca diếp cũng có sơ thiền ta có ngũ thiền ca diếp cũng có ngũ thiền ta có phi tưởng phi phi tưởng ca diếp cũng có phi phi tưởng ta có quả vị la hán a la hán thì ca diếp cũng có cũng có quả vị a la hán rồi ngài từng nói với ngài ca diếp này ca diếp hoặc ta hoặc ngươi phải giáo giới chúng bị kheo và ngài ca diếp là cái người được cái đặc ân là được đức phật đổi y tức là đức phật lấy cái y trên người của ngài đó ngài đưa cho để rồi ngài lấy cái y ngài ca diếp này mà cái thì biết cái đặc ân này kinh dị lắm kinh dị đó, chứ không phải thường nó khủng khiếp lắm không à rồi chính đức phật ngày là ờ, ngày gọi ngày ca diếp cho lớn tuổi hãy về sống bên cạnh như lai đừng có vất vả trên núi trên rừng nữa ngày ngày ca diếp đến bạch thế tôn chân con còn đi được con còn leo núi con còn đi rừng được thì con xin tiếp tục sống hạnh đầu đà cho đến bao giờ con không đi nổi được nữa thì thôi này rồi mình thấy thêm một vị nữa đó là ngày anh nhá con đây nhá là a nhã kiều trần như lúc đó 120 tuổi rồi thì uh, lúc ờ, ngày lớn tuổi rồi đó thì ngày ừ, cái tội nghiệp lắm tôi kinh kể tội nghiệp đó ngày là huynh trưởng nói về hạ lạp là ngày huynh trưởng ở trong ờ, trong trong, trong tăng đoàn ấy nhưng mà trong những cái cuộc họp mặt thinh văn á, thì ngày thấy ngài xá pháp viện liên là thượng thủ có thời gian mà tu qua la mặt á, thì gấp triệu lần ngày với ngày giáp pháp nguồn liên tới a tăng kỳ mà a tăng kỳ là một trăm 140 số zero còn ngày ngày chỉ có năm số không thôi ngày có trăm ngàn các bạn tưởng tượng đi một trăm ngàn một bên là năm số không một bên là một trăm bốn chục số không các bạn nghĩ nó trên lệch cho bao nhiêu lần các bạn học toán các bạn biết mà. một bên là một trăm bốn chục còn bên có trăm ngàn thôi. mà mình thấy một tỷ là nó, nó đã bao nhiêu lần cái trăm ngàn mà đằng này người ta một trăm một tỷ có chín số không thôi mà này ta một trăm bốn chục số không cho nên ngài thấy rằng nó là hai vị tôn túc cứ hai vị thượng thủ cứ gặp ngài cứ Ừ, một sư huynh hai sư huynh ngài thấy ngài là la hán ngài không có khó chịu nhưng mà ngài thấy cái chuyện đó nó không có nên diễn ra nữa trong chú giải nói rõ như vậy cho nên ngài có xin phép trước phật và thế tôn ừ, do cái duyên sự ừ, điều con muốn thưa thế tôn hiểu không xin thế tôn cho con được về núi con sống với cái đám voi trên tuyết sơn ở ờ, trên đó có 500 con là nó gặp lại con là nó gặp lại người xưa thì nó sẽ có dịp nó tu tạo phước báo Đức Phật nhận lời ngay Đức Phật nhận lời ngày về núi ngày lạy Phật sân ngày về núi sống đúng 12 năm sau là lúc nó ngày tròn 120 tuổi ngày thế mãn thọ rồi ngày về ngày lạy Phật ngày xin từ biệt rồi ngày trở về núi ngày, ngày niết bàn thì khi ngày niết bàn khi mà ngày trở về núi niết bàn thì tất cả cây cỏ hoa lá trên tuyết sơn đều héo úa đặc biệt đều héo úa thọ thần chỉ có khóc nước mắt ướt rừng tuyết sơn các vị cứ tưởng là cái này tôi dậm dậm giá không chú dạy nói như vậy chú dạy nói hoa lá cỏ cây trên tuyết sơn ấy của khi mà trưởng lão viên tịch và đích thân là tôn giả Anuruddha là đệ nhất là thiên nhãn đã cùng với 500 tỷ kheo đi bằng thần lực từ ở Savatthi lên trên đó lên trên tuyết sơn đúng một tuần lễ 7 ngày đêm gọi là thánh mà không phải như mình rồi cầu an cầu siêu lao cao lao cao và gì đi ca đà ba già đà đà đà không có mà thay phiên cho thuyết pháp cho chư thiện nghe thuyết pháp cho chư thiện nghe Đấy. và gọi là chứng kiến à, chứng kiến cái lễ hỏa táng của tôn giả à, a nhã con a nhã à, và và vị này trước khi mà vị tiên tịch cũng từng được đức phật ngày dạy là hãy về sống bên cạnh như lai anh gọi là coi anh nhớ con anh nhá đã lớn tuổi rồi thì tôi đọc trong chú giải chỉ thấy có hai vị này thôi ngày con này nhé mà ngài Maha được Đức Phật gọi về Trời, đấy rồi thì à, tôi cố ý nãy giờ tôi biết tôi, tôi quý vị nghĩ tôi lạc đề nhưng mà tôi cái chỗ này không không, không nói uổng lắm đấy. thì như vậy mình thấy ngày ca diếp đó là ngày là đặc biệt lắm ngài rất là nhiều đấy. cho nên bắt ba bên bắt truyền họ nói ngày là là, là là nhân vật số 2 là nhân vật số 2 đó là sơ tổ của thiền tâm rồi cứ tưởng sao ít lâu sau cái mấy trăm năm sau có cái bộ trung quán gọi là Matsuyama Karika ra đời ờ, yeah, Karika ra đời thì người ta gọi là long thọ đó đệ nhị thích ca thẩm sinh như vậy ngồi thì họ đưa ngày cao giết lên trời ngồi họ đưa ngày long thọ lên trời cái chuyện đó mình trong tâu không có nha ok thì tôi chỉ muốn nói rằng cái vị mà đệ tam kinh văn là ngày cao giết này mà trong khi đó là ngày là, là, là được xếp vào bên là, là, cái gì ta gọi là gọi là samadhi samadhi pakika savaka tức là nhóm tinh văn mà nằm ở bên gọi là gọi là tinh văn mà nằm bên nhóm định mặc dù bản thân ngài là là, là tiêu biểu cho giới nhưng mà khi mà chia đôi tinh văn làm hai nhóm định và tuệ do hai vị tư tôn thúc dẫn đầu đó thì ngài sanh phất ngài, đứng đầu cái nhóm gọi là panya bắc cái tức là nhóm tuệ còn ngài mục cường liên là đứng đầu nhóm định Đấy. thì khi mà chỉ phân định tuệ thôi thì ngài ca diếp đứng vào bên nhóm định còn khi phân giới định tuệ đó thì ngài ca diếp là vị đứng đầu bên nhóm giới ngày, ngày trước rồi mới tới mấy vị khác mới tới ngày Upali rồi mới tới ngày à, mùa Kharachat là đệ nhất phấn tảo là lặp lặp lặp lặp lặp la đệ nhất ở rừng rồi đó Đấy. thì à, đệ nhất ờ, đệ, đệ tam tinh văn là ngày ca diếp tiêu biểu cho giới đệ nhị tinh văn là ngày mục kiền liên là tiêu biểu cho định và đệ nhất tinh văn là ngày à, tôn giả gọi là xá lợi phất tiêu biểu cho tuệ Đấy, tức là trong giáo pháp mình đó là tuệ là được xem là nóc nhà Đấy, tuệ được xem là nóc nhà được xem là tối thường Đấy. mà cái nền tảng của của định chính là tuệ và à, chính là à, nền tảng của tuệ chính là định và nền tảng của định chính là giới đây là thứ lớp trật tự giữa ba vị thượng thủ à, ba vị ba, ba hai vị thượng thủ tinh văn và một vị thứ ba là đệ tam tinh văn ừ. thì tôi quay trở lại trường hợp ngày mai cách cho danh đó trong suốt 100.000 đại kiếp nữa. vì ngài là tuổi vệ nằm trong cái nhóm gọi là Panya Pakika Savaka nhóm tuệ và cái người có trí đó, trí đó có ba đó là văn tư tu cho nên ấy, ngài siêng học lắm ngài hiếu học lắm mà trong kinh nói là mình nguyện cái hạnh nào là sau khi Phật tội ký là tự nhiên tự nhiên đương nhiên cố nhiên và dĩ nhiên mình theo đuổi cái hạnh đó mà mình biết thí dụ như ngày ngày Anuruddha là đệ nhất về về về về thiên nhãn sau khi mà ngày được thọ ký là sẽ là đệ nhất thiên nhãn đời sau đó thì tự nhiên ngày sanh ra là ngày thích bố thí ánh sáng như người khác bố thí đèn đuốc rồi đó à, đặc biệt như vậy à, à, rồi ngày sau lại phát thì ngày, ngày đệ nhất trí tuệ thì ngày nặng về trí ngày thích học hỏi người này người kia thì ngày Maha Cách Chayana cũng vậy ngày cũng thích học hỏi thích học hỏi như ngày sau lại phát vậy và khi mà ngài có trí văn thì đương nhiên ngài có trí tư à, và có trí tư thì rất dễ dàng có được trí tu có nghĩa là trí tu đây nghĩa là ngài rất là dễ dàng chính thiện và đặc biệt khi mà ngài ma cá chi nát khi mà mang thân nhân loại đấy ngài với cái trí tuệ của ngài đó ngài giống như sao là phát tức là thích làm phước siêng học nhưng mà lại thích làm phước bị trí mà trí còn cái thứ mà hôm nay mình thấy một sách cái thứ một sách ăn là chỉ biết mình học riết một cái trán mà nó sâu mà nó bóng lên đó mà sống ích kỷ chỉ biết mình thứ đó trong đạo mình nó kiểu là cái thằng giỏi chứ không phải là kiểu là bất trí rồi cái thằng đó là thằng tinh văn ở thằng thì là thằng thằng trí văn thôi thằng trí văn thôi à, trí văn thôi chứ chứ còn không có phải là là là là là là là là là, là, là, là thượng trí mà thượng trí đó là trao dồi trí tuệ cho mình trao dồi giới hạnh cho mình trao dồi thiền định cho mình nhưng lòng không ngừng nghĩ về tha nhân đó mới là bậc thượng trí đây chính là lý do cho nên những cái bậc mà thượng trí như ngày sẽ là phát ngày ma cả chi nó không có đọa khó đọa lắm Đấy. cứ sanh làm người là ngoài cái chuyện trao dồi trí tuệ lại trao dồi đức hạnh và đặc biệt là lòng nhiều từ tâm bởi vì theo tinh thần của Phật pháp trí mà trí đúng nó là nền của từ tâm nhớ nha cho nên ba cái bi trí dụng nó không có rời nhau mà phải thêm chữ trí là, là phải là trí trí trí, trí thiện đó nha chỉ còn cái trí đời đó là xài được xài không được cái trí mà cái thượng trí mà trong đạo là cái trí phân biệt thiện ác tốt xấu cái trí mà biết buông bỏ đam mê và biết thương lấy thiên hạ thì cái trí đó, đó mới gọi là cái thượng trí trí tuệ mà thứ thiệt của chư Phật muốn chúng sanh có được nhớ nha cái trí đó mới là cái trí mà chư Phật muốn chúng sanh có được cái trí mà có khả năng buông bỏ và yêu thương muôn loài bởi vì anh phải có buông bỏ anh mới yêu thương được còn chúng sanh mình mình nói mình yêu thương nhưng mà chẳng qua làm mình à, ôm ấp à mà ôm ấp nó đi ngược lại cái buông bỏ còn cái trí tuệ thứ thiệt đó là buông bỏ mà chính vì có buông bỏ mới yêu lấy muôn loài đấy cái yêu lấy muôn loài nó khác cái yêu thương một mớ cái yêu thương một mớ nó là ôm ấp à, đó là ái còn cái yêu thương muôn loài nó là từ bi mà khả năng tự bi nó chỉ có ở người có trí thôi đấy cho nên ngày mai cả chị nói một trăm ngàn đại kiếp không có đoạn cứ sanh ra cái là cứ làm hước làm hước rồi về trời về trời rồi phải phạm thiên phạm thiên xuống đất xuống người người rồi cái là tiếp tục làm phước làm phước là thân cận thầy bạn minh sư thiện hữu thân cận xong rồi có là tu thập thiện tu thập thiện rồi tu thập độ rồi mới trồi lên phạm thiên phạm thiên mới rớt cái cõi người mà cứ trời người người trời trời người người trời suốt 100 ngàn đại kiếp như vậy thì trong cái điều kiện đó, đó không có đọa ghê vậy và trong điều kiện đó, đó thì coi như là cái cái cái, cái bất thiện nó yếu nó bị lép nó bị mỏng nó bị mòn nó bị suy giảm trầm trọng đấy cho nên là nãy tôi nói có nói có, cái bài học này trong lớp lớp intensive ngày hôm qua đó tôi có nói nó có một quan hệ rất là chặt chẽ giữa cái ác và cái thiện và cái thiện với cái ác khi cái thiện nhiều quá cái ác nó bị lép vì sao vì quan hệ nhân quả nó có ba trường hợp sau đây một là cái nhân nó tạo ra quả cái này dễ hiểu rồi không? nhân làm tạo quả lành nhân ác tạo quả ác nhưng mà có trường hợp thứ hai đó là quả tác động nhân có nghĩa là khi mà mình sống trong quả lành đó mình dễ làm cái điều là lành đó. mà sống trong cái quả ác dễ làm điều ác lắm trường hợp đó được gọi là quả tác động nhân rồi trường hợp thứ ba là nhân tác động nhân có nghĩa là khi mình sống trong cái ác rồi sống trong cái ác này dễ có thêm nảy ra cái ác tiếp theo đó. nhưng mà khi mình sống trong cái thiện này mình dễ có ờ, cái điều kiện tâm lý để mình phát triển cái, cái thiện tiếp theo đó. vì nó là thứ quen thiện ác là thói quen đó quý vị nhưng mà trong cái gọi là tập khí đó, tập khí đó và cái tu vẫn giác là tập khí đó. tập khí cho nên ấy, là hãy mình à, mình làm ác thì mình phải lãnh quá ác gieo nhân ác lãnh quả ác thì đó gọi là quan hệ nhân ờ, nhân tạo ra quả rồi quan hệ quả tác động nhân là khi sống trong quả ác mình dễ tiếp tục ác hơn là thiện nghèo quá bệnh quá không ờ, dốt quá thì thì nó dễ là làm bậy lắm còn giỏi giàu khôn á, thì đẹp thì nó dễ tiếp tục là làm thiện cho nên cái quả cái quả thì quả ác nó có quan ảnh hưởng đến nhân rất là lớn à, rồi thứ ba là nhân tác động nhân đầu tiên là nhân tạo ra quả quả tác động nhân rồi nhân tác động nhân tức là nhân thiện nó dễ tạo tác động nhân thiện mà nhân ác dễ tác động nhân ác thì mình thấy trong cái chuyện mà dọn đất của mình á, tùy mình mình thấy mình à, trồng hoa với và nhổ cỏ đó nếu mà mình không có thường xuyên nhổ thì lúc bây giờ cỏ nó sẽ lấn hoa và thường xuyên nhổ cỏ thì có hoa nó sẽ lấn cỏ đây là vì quan hệ mà mình mình vừa học đó có nghĩa là nhân tạo ra quả quả tác động nhân rồi nhân tác động nhân rồi nhân tạo ra quả mà nó cứ đi vòng vòng vòng vòng vòng bây giờ mà mình làm toàn này thập ác không à bố ừ, bố thí thì giới không làm mà toàn là sát sanh trộm cắp thì đời sẽ sinh ra là bị đọa còn nếu mà được mang thân người á, thì cũng mọi rợ bán khai rừng rú bộ lạc còn còn không nó mà được ở ngoài này đói nghèo bệnh hoạn tùm lum rồi bắt đầu dễ làm bậy Ờ, dễ làm bậy đúng không tôi không có nói người giàu là người tu tôi mới nói nha đừng có nói ngu tôi mới nói đó nhưng mà tôi phải nói thiệt giàu giỏi đẹp nó dễ tu hơn là xấu nghèo bệnh tin tôi đi tin tôi đi về suy nghĩ kỹ à, ngộ lắm ví dụ mình giàu mình giỏi mình đẹp đó, khỏe thêm cái khỏe nữa giàu giỏi đẹp khỏe bốn cái đúng rồi giàu giỏi đẹp khỏe mình dễ tu lắm. dĩ nhiên mình không muốn tu thì mình đọ cũng dễ hơn ờ, ờ, người ta nữa nhưng mà muốn tu nó dễ lắm bây giàu giỏi mà đẹp khỏe nó dễ tu lắm muốn đi Ấn Độ muốn đi uh, ờ, Miên Điện muốn ngồi thiền muốn học giáo lý dễ ẹt không mà sẵn đây tôi nói luôn coi ở trong room ai làm được thì đó là cái đại phúc chúng sinh chứ, chứ tôi thấy mấy mà đại gia trong nước mà các chùa to Phật lớn mà đúc tu chuông đúc tượng nếu mà có một đại gia nào mà tới họ hỏi nhỏ tôi sư tu tiền nhiều quá thì cho tôi một lời khuyên hay sư tôi nói nhỏ hơn một câu tôi nói cô ơi tạo điều kiện cho người khác tu học đi cô đừng cứ nghĩ là cất chùa là tạo điều kiện mà cô làm gì nó cụ thể không trong cái chế độ Việt Nam thì mình phải xử theo Việt Nam nó tới nói thẳng cái mấy vị hòa thượng à, hòa thượng nào có tiếng nói với nhà nước không à, với có tiếng nói trong tăng ni phật tử mình cùng với vị hòa thượng đó lên nói thẳng với sở với bộ xin thành lập một cái trường còn nếu mà chiêm tốn nữa đó, thì là tổ chức các lớp học à, các lớp học mời à, là giáo sư tiếng hán tiếng anh mời thầy dạy pali tiếng thái tăng ni nè biết dạy tiếng miến điện nói chung là bốn thứ tiếng tiếng anh nè tiếng pali nè tiếng thái là tiếng miến điện nè. nếu thêm được cái tiếng hán là năm nhưng mà tiếng hán thì, thì tôi không mặn mòi lắm không Ờ, có thì tốt có là thôi nhưng mà theo tôi đó thì tiếng Pali nè tiếng Anh nè tiếng Hán tiếng Miến Điện bốn thứ mời thầy giỏi về trả lương đàng hoàng đừng có nghĩ rằng ờ, mời ông sư đó ông sư mà mình trả lương kỳ đừng đừng có nói ngu gì mình cứ trả rồi người ta không nhận là chuyện người ta hoặc là người ta lấy người ta làm người ta đi làm phước cái gì chuyện người ta nhưng mà mình phải trả trả, trả cao nhưng mà đời mời bốn vị này về rồi thông báo tất cả tăng ni phật tử có nhu cầu về đây ai muốn ngồi thiền thì mình nuôi tu thiền ai muốn học ờ, mình cho học giáo lý học ngoại ngữ và theo tôi còn muốn thêm lớp nữa là mời một hai vị giáo sư Việt văn về dạy một cái môn Việt văn để chi để cái người biết ngoại ngữ họ có thể đọc hiểu rồi họ về họ có thể diễn dịch ờ, họ có thể diễn dịch bằng lời hay họ có thể gọi là biên dịch bằng chữ in sách để cho người ta nhờ chỉ còn biết ngoại ngữ mà cái thứ tiếng việt mà gọi là chưa sập nước cạn đó khó lắm ờ, khó lắm tiếng việt phải phải giỏi đủ để mà gọi là chuyển tải truyền đạt này ừ. thì theo tôi đó nếu mà tôi đại gia đó hoặc là quý vị hỏi tôi quý vị hỏi tôi tôi cũng sẽ đề nghị làm cái lớp và ngay bản thân tôi bên miếng điện tôi cũng rất là thiết tha mong mỏi hy vọng cái chuyện đó có nghĩa là mình đề nghị thẳng mấy cái trường của miếng điện đó mình xin thêm một cái khoa ngoại ngữ khoa ngoại ngữ để chư tăng rộng đường nghiên cứu và đồng thời chư tăng có thể đi quần pháp ở xứ ngoài được chẳng hạn như thị sĩ bây giờ đang rất cần vài vị sĩ miến điện mà nói tiếng đức cực giỏi đốt đuốc tiệm ra à, chư tăng miến điện mà giáo lý giỏi thì một tỷ rưỡi nhưng mà bây giờ tìm một vị tăng mà mà mà, mà, mà miếng điện mà nói tiếng đức nói tiếng tây ban nha đâu phải dễ không à, thì tôi thấy cái đó là một thiếu sót rất lớn cho nên bây giờ đó là tôi thiết tha mong mỏi các đại gia đồng nước nếu mà thấy mình lập cái trường Phật học nó nó nó cồng kềnh nó nó nó rừng ra quá thì thôi mình kiếm cái chùa nào rộng mình đến nó thẳng với sự trụ trì đó, rồi mình cùng nhau lên lên sở lên bộ lên mặt trận tổ quốc lên giáo hội lên văn phòng 2 văn phòng 5 gì đó nó thẳng luôn bây giờ xin xin lập cái, cái lớp vậy và chính thức thông báo chiêu sinh Đấy, đó là, là, là, là giúp được cho đạo đó đây Ờ, giúp cho đạo đó chứ còn đằng này là mình thiếu điều kiện quá mình cứ đòi phát triển Phật giáo mà cứ đổ tiền vô dành nhau làm viên nghi cái chùa này chùa kia lựa chùa nổi tiếng chùa của cao tăng làm lễ tốn 50 ngàn đô la đúc cái tượng 60 ngàn đô la đúc cái chuông 40 ngàn đô la làm cái xi ma 120 ngàn xi ma 120 à, ngàn đô la tôi nghe tôi thì tôi nói ra thì kỳ tôi không có một giọt tùy hỷ nào hết bởi vì Phật pháp không có ăn uống được cái gì từ mấy cái vụ mà mà đó hết mà cái mà cần thì đại gia trong nước không có làm não trạng cái này thiếu trầm trọng bao nhiêu cái đầu trong nước bao nhiêu tiền bạc trong nước mình cứ đè đi đúc chuông đúc tượng rồi cứ tổ chức rần rần rộ rộ mua hoa trải thảm chuông trống um sùm bát nhã bát nháo làm chi à, cụ thể một chút đi rồi tôi, tôi quý vị làm riết rồi tôi cũng chán luôn ba cái vụ từ thiện tôi cho nó làm cầu làm giếng tôi cũng ghét nữa bởi vì cái cái mà Phật pháp đang thật sự cần là gì là mình cần một đội ngũ tăng ni Phật tử có trình độ khi mà có được cái đội ngũ có trình độ đội ngũ nhân sự có trình độ ấy, thì bao nhiêu giếng nước cầu đường là chuyện very nhỏ mà đằng này lại bỏ ngọn gốc đi tìm ngọn là sao Ờ, mà tại sao tôi phải đi xa như vậy là bởi vì tiếc quá tiếc quá không ai nói cái chuyện đó hết tại sao mà bao nhiêu cái cái túi tiền ở hải ngoại và trong nước nhiều lắm trọng lợi cái tài lực nhân lực của mình không ít bây giờ kiếm thầy giỏi thứ thiệt về dạy dùm mấy môn thôi dạy tiếng Anh tiếng Pali tiếng Thái và tiếng Miến Điện à, tăng ni nào giỏi mình thẳng nó đặt thẳng vấn đề con cúng lương hay là con trả lương xài cái chữ gì cũng được cho thầy cho sư cho cô cho anh cho chị y chang như ngoài đời một ừ, tháng cũng 500 700 đô la tính theo tiền ngoại tệ vậy là cúng còn họ không nhận là chuyện của họ họ nhận họ đi làm cái gì là chuyện của họ nhưng mà xin lỗi bữa nay tôi nói nó rất là kỳ thế nào cũng bị chúng ném đá việt nam cái gì với ba cái vụ ném đá này mà coi như thượng thừa thắng trí quyền công dự kỳ nha cứ sòng thẳng để, để cho thầy bàn người ta xiên nha mà trong đó có những cư sĩ họ rất giỏi ờ, mình cứ mời họ giảng dạy có những tu nữ họ rất giỏi họ giỏi họ có năng họ dạy tiếng miếng điện được miếng điện mình dạy họ mình mời họ dạy nói hoặc là dạy đọc dạy viết nói nghe đọc viết mời tu nữ giỏi tăng ni giỏi dạy đúng không? để mà có một cái lực lượng là tăng ni phật tử có trình độ tôi vô cùng tiếc khi mà hôm nay lên internet tôi thấy cái tài liệu Phật học mà bằng tiếng Anh tiếng Đức nó nhiều một tỷ trên đó mà trong khi ờ, là phật tử Việt Nam không có được những tài liệu quý nghiên cứu tham khảo về Phật học để mà đọc đau lòng vô cùng các vị biết có biết bao nhiêu công trình cực lớn và vô cùng gọi là hấp dẫn và vô cùng bổ ích vô cùng quan trọng vô cùng ý nghĩa về Phật học bằng ngoại ngữ nằm trên internet nằm trôi nổi dập dìu trên đó mà trong khi mình thiếu một cái gọi là bộ phận phiên dịch thiếu một bộ phận phiên dịch uh, giảng dạy cho phật tử trong nước cứ nhìn cái lượng sách in trong nước mình đau lòng đúng không và nó quá đau lòng thì ừ, cho tôi ờ, kiệm lời một chút cho tôi không nói rõ nha nhưng mà phải nói với những cái gì mà mình in nào à tôi xét nội dung thì tôi lấy làm chậm lòng là tại sao một cái lượng tài liệu gọi là cực hay cực quý cực bổ ích trên mạng lại không được lưu ý lại bị bỏ bỏ bỏ sót và vì đâu mà ra cái nông nổi sự tình đó là bởi vì đại gia mình nhiều nhưng mà cái này của mình bị thiếu thiếu nặng lắm thiếu nặng lắm mà không lẽ nó hỏi dốt thì cũng kỳ mà nó hỏi ngu thì càng kỳ nữa nhưng mà phải nói là trí óc nghèo nàn thiếu máu vụng suy tư uổng lắm ừ. Ờ, kiếp xưa chỉ nhờ cúng dường cho đức phật có vá cơm bây giờ sanh ra làm đại gia ngoài ra không có cái gì trong đầu toàn là đất xét và toàn ngủ không à. đây rất là tiếc nha mà tại sao tôi phải dừng lại ở đây tôi nói đó là bởi vì tôi muốn nói thế này cái nhân tạo ra quả quả tác động nhân là chuyện chỗ này khi mà mình có được một cái quả lành mà nó thiếu nó bị khiếm khuyết bị thiếu sót có cái quả bố thí thôi mà không có quả trí tuệ đó đời, đời sau sinh ra đó bây giờ nó giàu nó giàu kiểu đó nó giàu mà nó, nó xin lỗi chứ chỉ có ăn cỏ mới vừa với họ lại uổng quá uổng quá quá uổng về cái quả nó có tác động nhân và cái nhân nó là tác động nhân cái nhân lành nó, nó giúp nó hỗ trợ nhân lành và nhân xấu nó hỗ trợ nhân xấu thì cái bài giảng hôm nay tôi tụ chung là có mấy điều thôi à, mình muốn ờ, có một khu vườn không làm thì chỉ đầu tiên phải dọn đất mà dọn đất là mình phải chọn một miếng miếng đất thích hợp phải không nhưng mà mình phải có chú ý đến hai cái công phu quan trọng đó là làm cỏ và gieo trồng gieo cái gì trồng cái gì mình gieo làm sao mình trồng cái gì mà có lợi cho mình cho người đời này đời sau Dạ, và cái bậc đại nhân nó khác cái bậc cái hạng tiểu nhân ở một chỗ là họ phải có tầm nhìn phải có tầm nhìn có nói từ từ trong nước là phải có tâm có tầm có tâm có tài chứ còn mà có tài không có tâm không có tầm cũng không được à, mà có tâm mà không có tài cũng không có được à, mà có tâm có tài mà phải có cái tầm nhìn nữa à, có tầm nhìn chiến lược thì mới có lợi ích cho mình cho người những gì hôm nay chúng ta có được để mình chia sẻ với nhau thì cũng là nhờ ờ, cái, cái, ờ, cái ơn cái nợ của tiền nhân để lại đó thì cái trách nhiệm lớn nhất của người truyền thừa Phật pháp là gì đó là học đạo hành đạo và hoàn đạo đó ba cái đó nha làm được cả ba thì quá tốt còn không thì làm được hai trong ba hoặc tệ nhất cũng là một trong ba chứ đừng có ăn rồi ngồi chửi lum không làm gì hết nha phải có làm gì đó à, thì ờ, ok tôi mệt rồi chúc các vị một ngày vui vẻ là thứ tư chủ nhật kỳ sau bữa nay là chữ là kiểu như là thế này chắc nó đập bể nồi cơm tôi luôn rồi ok <laughs> thì ăn sư yeah. Ờ, à, hẹn quý vị tuần tới xin chào yeah. Dạ.